Bây giờ chúng ta sẽ vào trường hợp đặc biệt. Các trường hợp đặc biệt của phản ứng sa phong hóa. Các em cần tập trung theo dõi trên màn hình và ghi chép lại một rất một cách rất cẩn thận. Trong các cái trường hợp đặc biệt này thì nó liên quan đến cái phần rượu không bền rất nhiều. Như thế nào là rượu không bền? Đó là chúng ta đã biết rằng nhóm OH chỉ được phép gắn trên một nguyên tử carbon. Một nguyên tử carbon cũng chỉ được gắn một nhóm OH. Hoặc nhóm OH chỉ được gắn trên nguyên tử carbon không có nối đôi thì rượu mới bền. Chuyên đề rượu không bền. Thầy cùng toliha.vn đã cung cấp cho các em trong chuyên đề rượu ở các video clip về trước các em có thể cập nhật và xem lại. Đương nhiên trong phần này thầy sẽ nhắc lại những kiến thức quan trọng nhất của phần rượu không bền đó. Ta đi vào phần thứ nhất như sau. Đó là tạo muối và aldehyde. Ta đã thấy nó ngược ngay. Bình thường đó là este tham gia phản ứng xạ phòng hóa sẽ tạo muối và rượu hữu cơ. Trong khi đó đầu bài cho tạo muối và aldehyde. Nghĩa là không sinh rượu. Vậy vấn đề đặt ra ở đây ST đó là cái gì? Vậy thì sản phẩm của phản ứng xà phòng hóa phải có rượu không bền. Nghĩa là cái ST đó được hình thành bởi một axit và một hợp chất có chứa rượu không bền. Từ đó mới có thể sinh ra aldehyde được các em lưu ý cho thầy điểm này đó là trường hợp 1 phương trình tổng quát là R1COO CH nối đôi CHR2 ta đã tưởng tượng ra được một điều đó là khi tham gia phản ứng xà phòng hóa cái nhóm OH nó sẽ gắn vào đây vào nguyên tử carbon có nối đôi đương nhiên rượu sẽ không tồn tại sẽ tạo ra R2CH nối đôi CHOH. Rượu này chắc chắn sẽ không tồn tại. Vì tại sao? Đó là nếu nhóm OH gắn vào nguyên tử carbon bậc 1 có nối đôi rượu sẽ không tồn tại và chuyển ngay thành aldehyde. Các bạn lưu ý điểm này cho thầy. Do đó, cái rượu này nó không tồn tại. Nó sẽ chuyển thành aldehyde đây Điểm quan trọng mấu chốt Đó chính là Nhóm OH gắn vào nguyên tử carbon bậc 1 Có nối đôi Rượu không tồn tại Đã chuyển thành aldehyde Đây Vậy là sản phẩm thu được sau phản ứng có khả năng tham gia phản ứng trắng gương một phản một sản phẩm sau phản ứng xà phòng hóa mà có khả năng tham gia phản ứng trang gương thì hoặc nó phải là aldehyde hoặc nó là ester của formic các em đã hiểu ra chưa nào thầy lấy ví dụ như sau đây là vinin acetat có nhóm vinin thì khi tác dụng với NaOH nó sẽ sinh ra CH3CO và thầy viết luôn ra aldehyde. Nhưng tại sao nó lại ra aldehyde? Bản chất của quá trình phản ứng ở đây đó chính là cái CH3COO CH nối đôi CH2 cộng với NaOH sẽ thu được cái gì nào? Thu được CH3CO na cộng với CH2 nối đôi CHOH. Nhóm OH gắn vào nguyên tử carbon bậc 1 có nối đôi. Do đó, rượu không tồn tại đã chuyển thành CH3 CHO. Các em thấy ra nào? Hoặc thầy lấy thêm một ví dụ nữa dài hơn, phức tạp hơn. Đó chính là ester của axit oxalic với nhóm vinin và nhóm ethylene. Thì đương nhiên khi tham gia với NaOH sẽ thu được natri acetat cộng với rượu C2H5OH và aldehyde đó chính là cái CH2 nối đôi CH này đã gắn nhóm OH vào. Tương tự như ví dụ trên và đã tạo ra được aldehyde. Rất lưu ý cho thầy. Và cũng có thể một ví dụ dài hơn. Đó chính là CH2, COO, CH nối đôi CH2 và COO CH nối đôi CH CH3 thì cái này khi tác dụng với NaOH sẽ tạo ra được hai aldehyde vì nó đã tạo ra hai rượu không bền đấy tạo ra hai aldehyde sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng trang gương rất lưu ý cho thầy và các em cần nắm bắt thật tốt cái điểm này đấy Nhóm OH gắn vào nguyên tử carbon bậc 1 có nối đôi rượu không tồn tại chuyển thành aldehyde là sẽ làm được bài. Dựa vào dự kiện của đầu bài là chúng ta sẽ triển khai được. Ta sang trường hợp thứ hai đó là hai gốc axit gắn vào một gốc hydrocarbon của rượu tạo ra hai nhóm OH. Thì chúng ta đã biết rồi. Mỗi nguyên tử carbon chỉ được gắn một nhóm OH thì rượu mới tồn tại. Còn hai nhóm OH gắn trên cùng một nguyên tử carbon bậc 1 rượu không tồn tại sẽ chuyển thành aldehyde. Lưu ý một điều, nếu hai nhóm OH gắn trên nguyên tử carbon bậc 1 rượu không tồn tại chuyển thành aldehyde hai nhóm OH gắn trên nguyên tử carbon bậc 1 nguyên tử carbon bậc 1. Rượu không tồn tại chuyển thành aldehyde. Đã chuyển thành aldehyde và một phân tử nước. Rất rất lưu ý cho thầy. Và từ đó ta có thể lấy ví dụ như sau đây là một ví dụ điển hình. CH3COO và C2H5COO nối với CH CH3. Thì thầy có thể mô tả lại như sau. cộng với hai lần NaOH để thu được CH3 COONa C2H5 COONa cộng với CH3 CHOH OH hai nhóm OH gắn trên nguyên tử carbon bậc 1 rượu không tồn tại đã chuyển thành aldehyde cho nên sản phẩm không viết là cái này mà viết là CH3 CHO cộng nước. Các em rất lưu ý cho thầy. Vấn đề quan trọng nhất đó là chúng ta phải xác định được dữ kiện của đầu bài và từ đó chúng ta đưa ra cách đặt công thức phân tử một cách hợp lý nhất để làm bài. Đó là những điều lý thú nhất. Trong phần, este tham gia phản ứng xà phòng hóa rơi vào các trường hợp đặc biệt. Thầy cho chúng ta tiếp tục sang trường hợp thứ hai, trường hợp thứ ba. Đó là có gắn halogen. Thì ta biết khi tham gia phản ứng xà phòng hóa thì chức este tham gia phản ứng xà phòng hóa còn có gắn hydrogen thì nó sẽ tham gia phản ứng thủy phân để tạo ra nhóm OH. Và cũng hình thành hai nhóm OH gắn trên nguyên tử carbon bậc 1. Hai nhóm OH gắn trên nguyên tử carbon bậc 1 rượu không tồn tại, đương nhiên sẽ chuyển thành aldehyde. Do đó sản phẩm sẽ là aldehyde. Đấy, trường hợp này còn sinh ra muối hữu cơ đó là NaCl. Cần lưu ý trong đầu bài. Thầy lấy ví dụ như sau. CH3COO, CH clo, CH3. Đương nhiên nó sẽ tác dụng với hai phân tử NaOH vì một phân tử NaOH tham gia phản ứng sa phòng hóa, một phân tử NaOH tham gia phản ứng thủy phân dẫn xuất halogen để tạo ra được CH3CO Na cộng CH3CO cộng NaCl và nước. Hoặc một ví dụ khó khăn hơn và tổng hợp lại của những trường hợp trên đó là vừa chứa halogen vừa có chứa nối đôi để nhóm OH gắn vào nguyên tử carbon bậc 1 có nối đôi. Hai nhóm OH gắn vào nguyên tử carbon bậc 1 đều tạo aldehyde. Các em thấy hay chưa nào? Cộng NaCl cộng nước. Thầy có thể mô tả cụ thể cái ví dụ này để các em hiểu sâu hơn như sau este còn chúng là CH2 COO CH clo CH3 và COO CH nối đôi CH2 cộng với mana OH để thu được CH2 COONa COONa cộng phần này sẽ thu được hai nhóm OH gắn trên nguyên tử carbon bậc 1 CH3 CHOH OH hai nhóm OH Gắn trên nguyên tử carbon bậc 1 rượu không tồn tại. Đương nhiên cái này chuyển thành aldehyde ra được CH3CHO cộng nước. Nhóm vinil CH nối đôi CH2 sẽ tạo ra CH2 nối đôi CHOH. Cái này cũng không tồn tại. Tại sao không tồn tại? Vì nhóm OH gắn vào nguyên tử carbon bậc 1 có nối đôi rượu không tồn tại. Cho nên cũng sẽ chuyển thành aldehyde thành CH3CHO. Đương nhiên sẽ cộng NaCl và cộng nước. Đây, thầy đã mô tả cụ thể cái ví dụ để các em có thể hiểu được một cách thấu đáo và chính sự phức tạp cũng như tính đa dạng trong bài toán phản ứng xà phòng hóa rơi vào các trường hợp đặc biệt chính là điểm này. Các em rất lưu ý cho thầy. Ta sang trường hợp thứ 4 đó là thường rơi vào trường hợp này đó là este vòng. Đồng thời hai nhóm OH gắn vào một nguyên tử carbon bậc 1 hai nhóm OH gắn vào nguyên tử carbon bậc 1. Đương nhiên sẽ tạo aldehyde. Thầy lấy ví dụ như sau. CH2COO COO gắn với CH nối với CH3 thì phải cần hai phân tử na OH để tạo ra được muối của axit hữu cơ chứa hai chức và đương nhiên sẽ sinh aldehyde và nước. Đấy là tất cả những gì về rơi vào trường hợp tạo muối và aldehyde. Các em cần lưu ý cho thầy bốn trường hợp cơ bản này và nó cũng rất đặc biệt để chúng ta có thể làm bài và làm bài một cách tốt nhất.